Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì ờ, ở trong clip ngày hôm nay ấy, thì có rất là nhiều anh em trong thời gian vừa qua Đấy, kể cả là có những anh em đã từng sử dụng qua các cái dòng sản phẩm máy đánh bài rồi Nhưng mà anh em vẫn điện đến cho Tấn, tại vì sao? tại vì anh em à, kêu rằng là các cái dòng máy đánh bài cũ ấy thì hiện nay anh em sử dụng nó đã ừ, rất là chậm đấy độ báo của nó không còn chuẩn xác máy báo chậm anh em đi chơi nó không hiệu quả đấy thì nhân tiện đây đấy, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em nào mà chưa biết đến cái dòng sản phẩm điện thoại đánh bài này đấy hoặc là những anh em nào mà đang muốn tìm hiểu cho mình đến các cái dòng sản phẩm điện thoại đánh bài mới nhất hiện nay trên thị trường đấy để anh em mua về anh em sử dụng để nó đạt cho anh em được cái độ hiệu quả cao nhất thì cái bộ sản phẩm máy đánh bài này nó có tên gọi là máy CAC 700 là theo như mình cảm nhận nhá đấy theo như cái ý kiến cá nhân của mình cảm nhận thì con máy đánh bài này hiện nay đang là con máy đánh bài tốt nhất hiệu quả nhất đấy mà mình đã từng cầm trong tay đó con máy đánh bài này thì nó báo rất là nhanh cho anh em đấy báo cực kỳ là nhanh là cái thứ nhất cái thứ hai là nó báo rất là chuẩn nhanh chuẩn và góc báo của nó thì rộng đấy thì con máy đánh bài này thì hình thức của nó anh em có thể nhìn thấy đây đấy, cho anh em nhìn hình thức của nó là một con iPhone 8 Plus cầm thì đầm tay rồi đấy, hình thức thì không khác gì một con à, điện thoại chính hãng cả con điện thoại này nhá anh em à, không phải lo lắng anh em đi chơi sử dụng lắc sim vào sử dụng bình thường nhắn tin nghe gọi hoàn toàn là ok đấy anh em nhìn vừa có thể là thay thế cho một chiếc điện thoại để liên lạc vừa có thể là giúp cho anh em mà khi đi chơi bài đấy, anh em có thể kiếm ra tiền thì anh em nên sở hữu cho mình một con máy này đấy đấy là lời khuyên thật của mình thì con máy này nó sẽ giúp cho anh em chơi được các cái trò ví dụ như sâm lốc ba cây hay là liêng phỏm chắn bình sập sám bình ấn độ hay là các cái loại bài cào đấy rất là nhiều trò cho anh em nếu mà mình kể thì còn lâu nó mới hết đấy tất cả cứ gọi gói gọn chung là tất cả các cái loại bài mà liên quan đến bài lá cho anh em đấy đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là con máy này khi anh em đăng nhập vào game này đấy thì à, anh em có thể mua được cho mình tối đa là ba trò đấy, mua tối đa là ba trò anh em có thể mua ba trò bất kỳ trong tất cả các cái trò chơi của nó đấy rất là ok cho anh em đúng không thì sau đây thì mình sẽ đi vào là mình test cho anh em xem với cái độ nhanh và chuẩn của nó như thế nào đấy, để cho anh em cảm thấy yên tâm hơn đấy chứ nhiều anh em vẫn còn uh, những anh em sử dụng máy đánh bài thì anh em biết rồi còn nhiều anh em mà chưa sử dụng ấy, thì anh em lại uh, có thời gian tìm hiểu hơn về cái dòng máy đánh bài này thì khi anh em sử dụng con máy đánh bài này anh em muốn đăng nhập vào game anh em bấm vào mã giúp mình là thăng 2580 thăng đấy nó sẽ hiện lên một cái giao diện game như thế này nhá anh em nhìn nếu một cái giao diện game như thế này anh em chỉ cần bấm vào đăng nhập giúp mình ở đây thì anh em bấm vào phần trò chơi sảnh này có rất là nhiều các cái trò chơi ở đây để giúp cho anh em mà khi đi chơi anh em chơi muốn chơi trò gì cũng được đấy rất là nhiều trò đúng không ạ thì ví dụ như là bình thường thì mình hay test trò liêng với trò ba cây cho anh em thì những cái trò đấy là trò cơ bản trò đơn giản thôi thì bây giờ mình test cho anh em đấy, đặc biệt là những anh em nào mà ở trong miền Nam hay là anh em miền Tây anh em hay chơi nhất đó chính là cái trò mà binh Ấn Độ hay còn gọi là binh sáu lá đấy là một cái trò cũng rất là khó đúng không ạ đấy thì nhưng mà con máy này nó sẽ giúp cho anh em mà chơi trò đấy rất là đơn giản mà chuẩn xác hiệu quả 100% cho anh em luôn đấy mình sẽ bấm vào cho anh em này đấy thì à, về cái phần chế độ báo hay phần cài đặt ở đây thì khi anh em mua máy thì là bên mình đấy, sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể từ A đến Z luôn đấy còn hiện tại ở đây thì mình test cho anh em về tốc độ báo và ấy của nó thôi đấy sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi này thì khi anh em đi chơi nhé anh em có thể tắt tối màn hình để như này màn hình chờ anh em bấm nút đây mình sẽ cho anh em xem lại này đây anh em bấm vào bắt đầu trò chơi này anh em có thể bấm vào nút home anh em thoát ra sau đó anh em bấm vào nút nguồn anh em khóa màn hình lại đấy thì lúc này anh em chỉ cần đặt bài nhá anh em nhìn mình đặt bài này anh em nghe đúng không ạ Máy báo 32 thì cái mắt camera nằm ở khu vực này Lóng ra này, đặt này 32 32 32 tức là sao? Tức là nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất và nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhì 3 đây lớn nhất, 2 lớn nhì này, chia này cho anh em này Thì ví dụ như là máy nó báo như thế thì anh em chỉ cần bán cái, lấy cái bài lớn về mình là được Anh em hiểu không? Đấy, còn đây là mình test cho anh em thì mình cứ để tự nhiên thôi Đấy, anh em thấy không? 32 thì bài số 3 đây bài số 3 cho anh em này 99 này đấy đánh bình Ấn Độ 99 này đấy bài số 2 đây đây là cái bài số 2 đây bài số 2 đây sẽ là 78 đấy 78 cho anh em còn các cái bài này thì chắc chắn là sẽ thua rồi bài này, này là 81 đấy bài này 81 thua này bài này thì là 91 vẫn thua này anh em đúng không ạ máy báo rất là chuẩn cho anh em đối với cái trò binh ấn độ này đấy thì mình sẽ để bật sáng màn hình lên này cho anh em hình dung cho dễ nhá đấy đấy anh em chỉ cần lưu ý giúp mình là cái mắt camera của nó nằm ở đây anh em đặt bài vuông góc khoảng cách khoảng 35 40 cm là được đấy là hiệu quả cho anh em nhá Rồi, đặt cho anh em xem này. Đặt phát máy báo luôn này anh em nhỉ. Ví dụ như bán này, ván này máy báo là 31 thì có con một là bài của mình thì là sẽ có lời rồi. Đấy anh em nhìn này. Chia 31 bài số 3 lớn nhất bài mình lớn nhì này. đấy đây xem các cái bài này trước đi bài này thì là 90 đấy 90 này rất là bình thường thôi bài này cũng là 90 này anh em có thể thấy đấy còn giờ cho anh em xem này bài số 3 lớn nhất ở đây đúng không ạ thì nó sẽ là 92 92 lớn nhất đúng chưa 92 lớn nhất này còn bài mình bài mình là 91 đó anh em có thể thấy 91 bài mình lớn thứ hai còn hai bài này 90 anh em thấy không ạ chuẩn xác cho anh em chưa đấy nên là anh em nào mà muốn sở hữu cho mình con máy đánh bài này thì hoặc anh em muốn tìm hiểu kỹ hơn để cho anh em à, hiểu hơn về con máy đánh bài này thì anh em có thể gặp vui lòng là nhấc điện thoại của mình lên và gọi điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình 05641 ngũ quý 7 kết bạn nhắn tin qua Zalo hoặc gọi trực tiếp đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em 24 24 anh em nhé đấy còn những anh em nào ở gần cơ sở bên mình thì có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện nhận hàng được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền đấy nên là anh em yên tâm về mức độ uy tín và chất lượng của bên tấn sài gòn anh em nhé thì à, cuối video cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo